Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021 giúp cho các bạn chủ động hơn trong mọi công việc Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang muốn có được tình yêu đẹp như trong mộng thì trong tuần này bạn sẽ có được thỏa nguyện đó, đào hoa khởi vượng, tình cảm lứa đôi như được thăng hoa lên tầm cao mới, thậm chí có người tính tới chuyện trăm năm nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý trong tuần mới này, bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm là những mối nguy hại, điểm báo hung tinh ngáng trở vận trình công danh sự nghiệp của bạn mình. Kẻ tiểu nhân ganh ghét với những thành công mà bạn tuổi Tý đã đạt được Tất nhiên, trong tuần với bạn tuổi Tý sẽ tạo được điểm nhấn cho mình bởi những thành quả mà bạn đạt được sau bao nhiêu công sức đã bỏ ra. Bạn mệnh có được sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được, không có thành công nào là dễ dàng cả. Bạn cần phải cố gắng để phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn nữa. Về tình hình tài chính của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, cũng không được ổn định cho lắm khi bạn đang có điểm báo tiền hôm trước vào thì hôm sau lại bị hao tán. Bạn bệnh không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho nên dễ bị lạm chi mua sắm những thứ không thực sự cần thiết. từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, thầy tử vi chỉ ra rằng vận trình của bạn tuổi Sửu trải qua tuần mới này hung cát đan xiên, bản mệnh đang có điểm báo công việc gặp nhiều sự bất ổn, cứ tưởng tìm được cơ hội để thể hiện mình nhưng lại bị cản trở, khiến cho bạn tuổi Sửu dễ bị tiểu nhân lừa gạt, lấy mất đi vận may của mình. Về con đường tài lộc của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này đang có được báo hiệu có sự phát triển hưng vượng. Với bạn tuổi Sửu đang có được nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc, thu về tiền bạc đầy tay, cho nên chẳng lo túng thiếu. Trong tuần này, đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì có được một tuần buôn may bán đắt, buôn bán tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội phần. Và tuần này đối với những bạn làm công ăn lương thì đang có được nguồn thu nhập chính thì còn có cả được nguồn thu nhập phụ nữa. Tử vi hàng tuần cũng nhắc nhở bạn tuổi sửu nên cần phải tập trung làm việc để tiết kiệm về thời gian, đừng có để cho cơ hội vụt qua khỏi tầm tay, bởi thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến với bạn. Vận trình tình duyên của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này đang có được báo hiệu có sự khởi sắc rõ rệt với bạn đang còn độc thân dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình và nam mạng tuổi sửu có được đào hoa vượt hơn hẳn có thể đi đến kết quả cuối cùng và hôn nhân tốt đẹp sẽ đến với bạn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021 Vận trình tuần mới này của bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đừng có vội vàng trong bất cứ việc gì. Có những thứ bạn mệnh tin tưởng mười mươi nhưng đến khi kết quả lại bất ngờ xảy ra chẳng được như ý muốn. Đầu tuần, với bạn tuổi dần có thể gặp nhiều thách thức nhưng nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì đây có thể là khởi đầu mới cho bạn. Tuy nhiên với bạn tuổi dần, có thể là thành công hoặc là thất bại, với bạn tuổi dần vẫn cần có sự can đảm và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thử thách. Về phương diện tình cảm của bạn trong tuần có chút trầm lắng vì bạn tuổi dần không dành đủ thời gian cho nửa kia. Nếu nội tại hai người đang có hiểu lầm gì thì nên thẳng thắn trò chuyện với nhau để tìm cách tháo gỡ càng sớm càng tốt. Tuần mới này với bạn tuổi dần Bản mệnh không có gì là đáng lo ngại cả, tuy nhiên đôi lúc cũng xảy ra một số rắc rối không đáng có. Nếu như bạn tuổi dần không kiểm soát tốt thì cuối tuần là thời điểm nguy hiểm nhất, sẽ dễ khiến cho bạn bị tổn thương. Và tuần mới này với bạn tuổi dần đang có điểm báo sẽ có những người khiến cho bạn bất ngờ vì bản thân bạn đã từng tin tưởng họ nhưng vẫn bị đâm sau lưng lúc nào không hay. Bạn cần phải rút kinh nghiệm để không dễ chia sẻ những thông tin quan trọng với bất cứ ai nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021 theo tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng bạn tuổi mão trong tuần mới này sẽ có được nhiều bất ngờ đang chờ đón bạn ở phía trước. Cái nguồn tài lộc của bạn tuổi mão trong tuần mới này khá dồi dào và từ đầu tuần bạn tuổi mão đã tìm được nhiều cơ hội may mắn để kiếm tiền, làm giàu cho mình. Mọi chuyện đều rất thuận lợi với bạn. Trong công việc của bạn tuổi mão tuần mới này, bạn thể hiện được quan điểm của mình, nhưng cũng trở nên quá gai gắt, Bạn mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý của mình mà không quan tâm tới những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này với bạn là rất quan trọng. Ngoài ra, trong tuần mới này với bạn tuổi mão cũng cần phải lưu ý đang có tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh, khiến cho tài vận của bạn có phần bị sa sút có vẻ như bản mệnh tuổi mão sẽ hao hụt về tiền bạc ở những chỗ không cần thiết, song không mất mát quá nhiều đến mức rơi vào cảnh nợ nần. Và bạn tuổi mão muốn giữ được tiền bạc cho mình thì nên lên kế hoạch về chi tiêu tiết kiệm hơn nữa. Vận trình tình cảm của bạn tuổi mão trong tuần mới này khá chi là yên bình, không có nhiều biến động lớn. Bạn mệnh biết cách để làm cho một nửa cảm thấy tin tưởng, yên lòng dù đôi bên có xảy ra xích mích. Bạn tuổi mão cũng nên thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa. Tử vi tuần mới của bạn tuổi thìn từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Tử vi tuần mới của bạn tuổi thìn cho thấy với bạn tuổi thìn bước sang tuần mới đang có được báo hiệu sẽ có được các tinh trợ mệnh, công việc của bạn tiến triển khá chi là tốt đẹp và bạn tuổi thìn trong tuần mới này đang có được vận quý nhân giúp đỡ cho nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi không còn chần chừ hay là do dự để mất đi cơ hội trước mắt mình nữa. Và bản mệnh tuổi thìn biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện không ngại gian khổ, khó khăn có thể gặp phải. Với bạn, có được sự kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc thành công sẽ sớm đến với bạn mà thôi. Con đường tài lộc của bạn tuổi thìn trong tuần mới này lại đang có điểm báo không được vượng cho lắm. Đầu tuần bạn dễ mất tiền vào những chuyện chẳng đáng. Thế nhưng bạn mạnh cũng đừng quá lo lắng bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho công việc làm thêm giúp cho bạn gia tăng nguồn thu nhập cho mình mà thôi. Bên cạnh đó, vận tình tuần mới này với bà tuổi thìn đang có hung vận điêu bám, cho nên mối quan hệ về tình cảm giữa bán mệnh và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Với bà tuổi thìn, không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ mong muốn giữ mình ở bên thêm nữa. Tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt được. Từ vi tuần mới của bà tuổi Tỵ từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Trong tuần mới này với bà tuổi Tỵ, thầy Tử Vi chỉ ra rằng con đường công danh sự nghiệp của bạn không có nhiều biến động, nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt. Bản mệnh tuổi Tỵ đã biết cách thể hiện năng lực của mình, tuy đôi lúc quằn sao nhã nhưng gây được nhiều ấn tượng tốt với lãnh đạo. Về phương diện tài lộc của bà tuổi Tỵ trong tuần mới này lại đang có điểm báo có sự sa sút đáng kể. Với bà tuổi Tỵ cần phải xem xét lại cách chi tiêu của mình. Đầu tuần tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cảnh trái túi. Bạn mệnh tuổi Tỵ nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời. Vận trình tình duyên của bạn tuổi Tỵ trong tuần mới này cũng chẳng được mấy êm đẹp và với bạn tuổi tỵ nên cân nhắc trước khi có ý định đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng cố vì cô đơn mà vội vàng chọn bừa một ai đó khiến cho chính bản thân mình cũng như là đối phương chịu tổn thương. Ngoài ra, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp hung tinh chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi tỵ đi lại ngoài đường nên cẩn thận, chớ phóng nhanh vượt ẩu mà va chạm với người khác. Bên cạnh đó, khi làm việc, bạn cũng cần phải có sự tập trung, nhất là đối với những bạn làm công việc nguy hiểm, làm nghề chân tay, điểm báo họa huyết quang sẽ làm cho bạn gặp phải tai họa bất ngờ. từ vi tuần mới của bạn tuổi ngọ từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi ngọ cho thấy bạn tuổi ngọ đang có điểm báo sẽ đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh, sự nghiệp với mình. Hung tinh chủ về tiểu nhân xuất hiện đang nhăm nhia bảy mưu quấy phá bản mệnh, lại thêm họa thị phi với bạn tuổi ngọ không làm nhưng dễ chịu oan nữa. Và bản mệnh tuổi ngọ trong tuần mới này muốn làm việc đạt hiệu quả nhất nhưng gặp phải sự cố cản trở, hiệu quả công việc cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Bạn cần phải tự sốc lại tinh thần làm việc của mình ngay đi. Mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua nếu như bạn không ngừng cố gắng. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này, khá may mắn khi mà bạn liên tiếp có được người giới thiệu cho công việc này việc kia để tăng thêm thu nhập cho mình. Cả nguồn thu nhập chính lẫn thu nhập phụ của bạn đều được tăng vọt. Nhưng bạn tứ ngọa cũng cần phải thận trọng vào cuối tuần, đề phòng có kẻ tiểu nhân, nội tính xấu gây hại cho bạn. Về phương diện tình cảm của bạn tứ ngọa trong tuần mới này, cái mối quan hệ tình cảm của bạn đang tiến triển khá tốt đẹp. Vợ chồng có được sự hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát cả, bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, nếu để nói là tình cảm gắn bó, mặn nồng thì cũng chưa tới với bạn đâu. Vì vậy, bạn cần phải vun đắp tình cảm nhiều hơn nữa. Tử vi tuần mới của bạn tuổi mùi từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng vận trình của bạn tuổi mùi trong tuần này hung cát đan xiên. Với bạn tuổi mùi nên thường xuyên chăm sóc cho sức khỏe của mình bởi vì yêu cầu công việc mà bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều rất dễ mệt mỏi, cơ thể có khỏe mạnh, dồi dào năng lượng thì mới có thể làm tốt được mọi công việc. Và trong tuần mới này với bà tuổi mùi, bạn mệnh có được động lực để tiến bước cũng như là được chỉ đường dẫn lối để tìm được đường đi, phát triển được những tiềm năng của bản thân mình, tạo ra không gian lớn cho bản mệnh, thể hiện khả năng sáng tạo của mình trong công việc. Điểm sáng của bạn tuổi mùi trong tuần mới này có lẽ chính là con đường tài lộc của bạn đang có được sự khởi vượng không ngừng. Có điều, ờ, với bạn tuổi mùi phải chờ đợi một chút, tài lộc chỉ vượng từ giữa tuần trở đi. Xong, nhắc nhở bản mệnh tuổi mùi, không nên thất vọng, công sức của mình bỏ ra bấy lâu sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Bên cạnh đó, trong tuần mới này với bạn tuổi mùi ờ, rất có thể sẽ có bất ngờ với những niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại cho bạn trong tuần. Tình yêu không thể đoán trước được, nhiều người nói bạn mệnh chọn sai, nhưng với bạn tuổi mùi tin vào quyết định của mình là đúng đắn, cho nên bạn cảm thấy rất chi là hạnh phúc. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021 Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi thân đang diễn ra khá tốt. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại, không hay. Và bạn tuổi thân, bạn càng cố gắng, càng giành được nhiều thành công thì càng có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại nếu không đề phòng. Đầu tuần, bán mệnh tuổi thân nếu không cẩn trọng sẽ dễ bị tiểu nhân lừa gạt và nhắc nhở bạn tuổi thân chớ nên khuya khoang về số tiền mà mình đang có trong tay. Cuối tuần sẽ có được cơ hội cho bạn tuổi thân gỡ gạc lại những gì mà mình đã mất. Đừng có bộ lỡ thời cơ hiếm có này. Nhân duyên của bạn tuổi thân trong tuần mới này lại không được tốt cho lắm. Có lẽ hung vận lớn phần nào ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của bạn trong lúc này. Khó mà tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Bạn mệnh tuổi thân cảm thấy buồn phiền khi xung quanh mình ai cũng có đôi có cặp. Tuy nhiên, nữ mệnh tuổi thân trong tuần mới này vẫn sẽ gặp được nhiều may mắn hơn trong vận trình tình cảm của mình so với nam giới. Với bạn tuổi thân, cần phải đưa tay ra để nắm giữ hạnh phúc đi thôi, đừng có kiến cá chọn canh mãi nữa, nếu không bạn sẽ vẫn cứ cô đơn lịa bóng một mình mà thôi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dậu từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo với bà tuổi dậu đang đứng trước những quyết định quan trọng về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi để cho bạn tuổi dậu đưa ra những lựa chọn cuối cùng. Có lẽ bạn mệnh tuổi dậu sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo, sáng suốt hơn nữa. Và với bà tuổi dậu trong tuần mới này đang có điểm báo hung tinh chủ về yêu phiền, phiền muộn ghé thăm. Bạn tuổi dậu lo lắng những chuyện chưa xảy ra mà không dám tiến bước. Đối với những bạn đang còn độc thân, bị những người xung quanh dục giả đã có phần mệt mỏi nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thay đổi cuộc sống của mình ngay lập tức được. Đầu tuần, cái nguồn tài lộc với bạn tuổi dậu có được sự dồi dào về nhà và bạn tuổi dậu có được sự khéo léo và nhạy biến trong chuyện làm ăn, cho nên nắm bắt tốt những cơ hội đến với mình. Tuy nhiên, bạn tuổi dậu cũng cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình. Bạn mệnh rất dễ mù quáng tin người và cuối cùng tự làm hại chính bản thân mình nữa. Về phương diện công danh sự nghiệp của bạn tuổi dậu trong tuần mới này không có nhiều may mắn cho lắm. Bạn có nhiều nỗi ưu phiền khi bị cấp trên khiển trách về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình. Bạn mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc tập trung hơn. Có như vậy, bạn mới cải thiện được vận trình của mình một cách tốt hơn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang có được báo hiệu rất có thể sẽ kiếm được không ít tiền trong tuần này. Nhưng cái việc chi tiêu của bạn cũng chẳng phải là vừa. Vì vậy với bạn tuổi tuất cần phải tìm cách để hạn chế hao tài. Nếu không, tiền kiếm được nhiều cũng không còn gì nữa. Con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi tuất trong tuần mới này cũng không khá khảm hơn. Bạn mệnh tuổi tuất có thể gặp phải những trở ngại do chính mình tạo ra vào thời điểm đầu tuần và với bạn đang thiếu đi động lực để làm việc phải chờ tới cuối tuần thì mới có thể khôi phục lại được phong độ của mình. May mắn là trong tuần mới này với bạn tuổi tuất lại đang có được cát tinh dẫn đường chỉ lối giúp cho bạn hiểu được về trách nhiệm của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống, từ đó giúp cho bạn tuổi tuất nhìn thấy được tương lai của mình sẽ ra sao nếu như bạn không biết cố gắng và nỗ lực chăm chỉ hơn mỗi ngày. Về vận trình tình cảm của bạn tuổi tuất trong tuần mới này cũng đang có điểm báo không được thuận lợi cho lắm. Mối quan hệ giữa bạn mệnh và đối phương đang trải qua giai đoạn thử thách và bạn tuổi tuất nên nhớ rằng tình yêu không dễ gì có được, say mới khó chứ phá thì dễ lắm. Bạn tuổi tuất để cho mình sống thiếu trách nhiệm là mang tội với chính bản thân mình đó. Từ vi tuần mới của bạn tuổi hợi từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng vận trình về phương diện tài lộc của bạn tuổi hợi trong tuần này về cơ bản là được thuận lợi. Tiền bạc của bà tuổi hợi trong tuần này không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc được dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần mới có được. Bà tuổi hợi có được tài lộc từ nhiều nguồn thu nhập, dù bạn mệnh làm nghề gì đi chăng nữa thì cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ là được mà thôi. Con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi hợi trong tuần mới này tiến triển khá chi là tốt đẹp. Với bạn tuổi hợi sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bạn mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn động trước đó. Nhờ thế mà bạn được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách khác. Tuy nhiên, trong tuần này, bạn tuổi hợi cũng đang có điểm báo phải đối mặt với hung vận khá lớn. Cái mối quan hệ về tình cảm của bạn trải qua nhiều biến động thăng trầm. Dù bản mệnh đã cố gắng để hàn gắn lại những vết rạn nứt trước đó nhưng không thành. Trong tuần mới này với bạn tuổi hợi cũng đang có hung tinh chiếu mệnh cảnh báo bạn tuổi hợi về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Bạn mệnh đang để cho cảm xúc giận dắt mình mà quên cả đi lý trí, dễ đưa ra những nhận định sai lầm khiến cho mình phải hối hận về sau này. Vì vậy, với bạn tuổi hợi cần phải suy nghĩ cho thật thấu đáo trước khi muốn làm bất cứ việc gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.